Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân thủ đô Cũng như người dân các tỉnh lân cận phía Đông và Đông Bắc Hà Nội Hay phải di chuyển qua khu vực này Bởi từ lâu nay, khu vực cầu Vĩnh Tuy đi vào nội đô luôn là điểm nóng ủn tắc giao thông Vậy hiện tại, công trình trọng điểm cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã được thi công đến đâu? Liệu có về đích đúng tiến độ hay không?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 và dự kiến hoàn thành trong năm 2023 với vốn đầu tư lên đến 2.538 tỷ đồng. Tổng chiều dài và đường dẫn là hơn 3,5 km. Đến nay, công trình đã hoàn thiện được 50% và phân đấu hoàn thành xong hạng mục các trụ cầu chính trước 30 tháng 6 năm 2022. Những ngày này, Công trình cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông. Các công nhân xây dựng công trình làm việc ngày đêm. Như chúng tôi đã nói ở trên, đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm cấp bách của thành phố Hà Nội. Vì mật độ xe cộ đi lại kết nối giữa hai bên bờ sông Hồng là rất lớn, không những gây ách tắc mà còn nhiều vụ tai nạn xảy ra trên cầu. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội luôn tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Từ tháng 4 năm 2022, tại gói thầu số 1 phần cầu chính vượt sông, công nhân đã thi công bệ trụ T22. Hàng loạt vật liệu xây dựng cùng với máy móc được tập kết sẵn. Các trụ cầu chính đã nổi lên mặt nước, song song với cầu Vĩnh Tuy 1. Đây là hạng mục phức tạp nhất của dự án cầu Vĩnh Tuy 2, gồm xây dựng 7 trụ, 6 nhịp chính giữa sông, do liên danh nhà thầu Vinaconex trung trình thực hiện. Ở các gói thầu từ số 2 đến số 5, thi công cầu cạn phía Long Biên, các nhà thầu đã hoàn thành thân trụ và đang thi công kết cấu phần trên cầu. Theo một lãnh đạo của Ban Quản lý Dự án 1, Vinaconex, do địa chất lòng sông Hồng phức tạp, thủy chiều lên xuống trên nhau gần 3 mét, nên thi công cọc khoan nhồi đường kính 2 mét, làm hố móng sâu dưới nước gặp nhiều khó khăn. Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, công nhân lành nghề thực hiện nhiệm vụ. Hiện các hạng mục đang đảm bảo tiến độ, dự kiến là hoàn thành dự án vào giữa năm 2023. Với tổng mức đầu tư là hơn 2.500 tỷ đồng, cầu Vĩnh Tuy 2 được khởi công tháng 1 năm 2021 Riêng gói thầu số 1 khởi công tháng 6 năm 2021, cầu dài 3,5 km, rộng 19,5 m với 4 làn xe, hai làn xe cơ giới, một làn xe buýt, một làn tổng hợp và giải đi bộ. Điểm đầu giao với đường Trần Quang Khải, Nguyễn Khoái, Minh Khai, quận Hải Bà Trưng. Điểm cuối giao với đường Long Biên, Thạch Bản ở bên quận Long Biên. Cầu Vĩnh Tuy 2 sau khi hoàn thành, khớp nối với đường vành đai 2 trên cao, sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới các khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Sau 11 tháng, nhà thầu triển khai đồng loạt 5 mũi thi công tại 5 trụ. Đến nay gói thầu 1 đã đạt sản lượng 50%, trong đó hai trụ đã đạt sản lượng hơn 90% vượt tiến độ 20 ngày. Đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn bộ thân trụ còn lại trước mùa lũ tháng 6. Từ giữa tháng 4, đơn vị đã thi công hạng mục kết cấu phía trên các trụ. Để đẩy nhanh tiến độ, liên danh nhà thầu đang huy động 500 công nhân làm việc 3 ca, 10 xà lan 1.000 tấn vận chuyển vật liệu trên sông, 3 trạm trộn bê tông cùng với nhiều máy móc, thiết bị khác trên bờ để đồng bộ thi công trụ cầu. Trên đây,